Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì sau cái màn tra tấn thể lực trong cái video ngày hôm qua tôi ra Thì không có bất cứ một anh em nào kêu xem video mệt mỏi <laughs> Rất là ok Thực ra nó chỉ là cái phép thử thôi anh em Thử xem ai là fan chân chính của tôi <laughs> Ai là fan siêu cứng, fan bê tông Đấy, Xem xem là bao nhiêu người là xem từ đầu đến cuối Bao nhiêu người là Ừ, lắm được những cái chỗ mà tôi gài vào để tôi hỏi xem là anh em liệu có xem đến đấy không <laughs> có rất nhiều bạn là tôi thấy là đã ừ, trả lời đúng ở trọng tâm của câu hỏi bên cạnh đó thì vẫn có một vài người khác thì vẫn cứ kẹp đum vào hay là cảm thấy bực khi mà đối thủ không kẹp đum khổ đối thủ nó có ngu đâu anh em đối thủ nó biết là kẹp đum vào là không ăn thua bởi vì là ừ, vấn đề ở đây nó là tôi chơi người tô anh em ạ à mà Creator thì nó ngại gì Doom Doom vào vẫn dung trưởng bình thường mà đúng không Đấy hoặc là có rất nhiều anh em là coi như là trả lời lạc chủ đề Nào thì muốn ăn được cái đội hình đấy là phải ờ, uh, 6 Glacier 6 bit Thì làm gì mà lên được 12 để mà có thể chơi được 6 Glacier 6 bit ở trong trận đấu đấy Tôi là tôi muốn hỏi là cái giải pháp, cái đáp án cho cái câu trả lời của đối thủ để có thể counter được tôi Đấy thì lúc đấy thì ông thì là là, là ghép gậy gai gậy như ý làm gì có gậy như ý mà ghép ở trong trận đấu đấy đúng không bây giờ hết rau rồi hết rau quái rồi thì, thì gậy như ý nào gậy như ý nào có ông thì bảo chuyển sang gót gua warlock thì tôi chịu anh em luôn gót gua warlock thì làm gì có đồ mà chơi Đấy mà kể cả là chuyển sang gót gua Warlock thì chịu nổi không? Làm sao mà chịu được? Cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn siêu lết rồi anh em. Ngoài con uh, sói ra thì còn những cái con khác cơ mà Đúng không? Đấy mà cho God Warlock vào thì có khi là úp lồng một phát là ba lia là chết cả đội hình Làm gì có cái cơ hội để mà tích uh, sờ tách để mà tăng máu ạ à? Hay làm gì có cái cơ hội để tung trưởng đâu Đấy Còn anh em bảo là chơi God Warlock mà với những cái trận đấu mà ờ, bình thường nhá Thì tôi lại nói luôn God Warlock trong cái meta này làm gì có cửa Beat lại trả đẩy cho top 8 từ đời nào rồi <laughs> Đấy còn bit thì nói chung là tôi cũng chẳng ngại Cái đội hình đấy đâu có ngại bit đâu Nên nhớ là bit là rất sợ Glitter nhá Rất sợ Glitter luôn Đấy chỉ cần úp lồng vào thôi là bit Kể cả là Glacier bit Tốc đánh để làm gì Tix đam để làm gì khi mà không được đấm Anh em à, bit là rất sợ Glitter Đấy Còn cái giai đoạn giữa game thì rất có thể là đấm được Thì tôi cũng công nhận Đấy nhưng mà để lết game thì chưa chắc đâu Chưa chắc là ăn đâu anh em biết là cái chìa khóa chiến thắng top 1 ở trong cái cái cái, cái game này đó là như nào không? Nó là một cái đội hình như nào không? Nó không phải là một cái đội hình đam to. Nó không phải là đội hình mà có một cái con co mạnh mà nó là một cái đội hình mà nó siêu khống chế. Cứ cái đội hình nào mà có khống chế mạnh là đội hình để ăn. Nhá. Đấy chính là lý do tại sao mà siêu lết ý Greater nó cực mạnh luôn vào giai đoạn lên game. Không có cửa anh em ạ. Đấy tôi nói thế thôi chứ còn tôi biết hôm nay <laughs> bùng nổ luôn Hôm nay có rất nhiều anh em là đã comment Đã coi như là gửi tin nhắn gửi ảnh vào trong fanpage khoe Đấy là hôm nay chơi cái bộ đấy như thế nào tôi biết Đấy thậm chí là có ông chụp cái ảnh lên còn gặp coi như là đồng môn <laughs> Fan cùng là fan game today Hai ông chơi sói gờ tơ Đấy dã man luôn Ờ, tôi nghĩ là chắc là một hai ngày nữa khi mà cái video của tôi là bắt đầu nó phổ biến ở trên youtube nhiều người xem hơn đấy tôi dự đoán là khoảng một tuần nữa thì nó khoảng 10.000 người xem thì chắc là lúc đấy là nó thành beta <laughs> thành Chen liệu rằng nó có phải là như thế <laughs> anh em nào mà chơi rồi anh em chơi nhiều anh em comment nhá chứ cái bộ đấy nói thật với anh em là tôi thay đổi 100% cái beta này luôn nó gọi là thay đổi 180 độ khi mà bây giờ cái beta nó đang là beta đẩy nhanh tốc độ mỗi trận đầu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 35 round thôi thì tôi đã làm cho một cái đội hình mà <laughs> kéo dài ở trận đấu nó thay đổi meta thành meta chơi một cái trận đấu mà nó kéo dài tới một tiếng đồng hồ thậm chí là tiếng rưỡi <laughs> ảo lòi hôm nay có một anh em là khoe với tôi là kéo đến tận round từ sáu mươi mấy 65 hay là 66 gì đấy mà Đấy, nhưng mà cứ kéo lết là thắng Cứ kéo đến lết một cái đội hình mà khi mà anh em chơi kiên nhẫn anh em kéo đến lết thì là chắc chắn là có cái câu, câu chuyện đó là vô địch đấy nhưng mà để làm thế nào để có thể là đủ kiên nhẫn ngồi trong vòng khoảng 60 phút đồng hồ thậm chí là hơn thì phải nói là rất là kiên nhẫn rất là phục bái phục các anh em mà chơi đội hình đó <laughs> như tôi là tôi chỉ làm content cho vui thôi đấy chứ còn kể cả là nó có chắc chắn nó có chiến thắng thì tôi cũng chịu thôi tôi cũng không thể nào tôi ngồi lâu như thế được để mà tôi tôi tôi tôi tôi, tôi chờ đợi một cái chiến thắng Thế tôi nói thật là nếu mà tôi chơi ấy, thường là tôi sẽ để ở top 2 sau đó tôi quit luôn. Mặc dù là nó có thể là nó chơi tiếp được nhưng mà tôi chắc tôi nhây đến top 2 thôi anh em ạ. Chứ chúng ta không nhây nhây quá cái thời gian đấy, mất thời gian lắm. <laughs> Trận này thế nào mà nó lại ra gấu như này anh em ạ. Dã man. Thế là có ba con gấu rồi đấy. Được quá nhở Đang định là eco nhưng mà có khi lại vớ vẩn để đánh chuỗi thắng luôn này anh em này. Ô, thật đấy, thật là như thế luôn đấy. Anh em ạ. Vớ vẩn đánh chuỗi thắng luôn này Để xem đồ nào Xem là bây giờ chơi cái gì Chơi mết được ấy Có ma lăng này Ơ ừ. Được cái nhỏ Được đấy nhưng mà chơi chơi chơi chơi mết à Chơi mết à Hôm nay Chắc là tôi sẽ chơi một cái đội hình mà Trận đấu nó nhanh lên một chút anh em nhá Tăng tốc trận đấu lên Chơi một cái đội hình mà slow ball Đánh cho nó nhanh Đấy kết thúc trận đấu sớm để cho anh em đỡ mệt hôm qua chúng ta đã có một cái trận đấu nó quá dài nó quá lâu nó quá mệt rồi đấy mệt cho cái người coi như là làm clip cũng như là mệt cho cả anh em xem mặc dù là tôi biết là các anh em xem rất là chăm chú có anh em không bỏ một cái giây phút nào cả cũng không có uh, coi như là tua thậm chí là có anh em lê khánh duy còn coi như là khoe là uh, xem ba lần không tua <laughs> tôi không biết là có lên tin hay không ờ, thật quả thật là tôi phải nói là bái phục các anh em đấy Đúng là fan chân chuẩn Fan bê tông Ui rồi anh em thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Như này nó là còn một con gấu mết nữa thôi anh em ạ. tám hai con gấu mết à. Con gấu mết này mà nó lên hai sao ấy thì đánh kiểu gì cũng top một. Anh em ạ, đánh kiểu gì cũng top một luôn. Cứ khẳng định với anh em luôn. Nó nhiều. Bài ra vớ vẩn còn không chuỗi thua, không chuỗi thắng ờ, còn top một được nữa là cái bài mà nó to như này Bài này nhìn phát to đấy anh em ạ Nhìn phát là thấy to rồi Nhưng mà bởi làm sao Bởi vì là bây giờ đang có chữ thua Nên tôi vẫn chưa muốn áp cấp Tôi tôi đẩy bài vào Chứ còn bây giờ tôi đẩy vào 3 mét Với cả con gấu mét này là ok lắm rồi đấy Anh em ạ Khỏe lắm rồi đấy Đấy mà thôi từ từ cứ từ tốn thôi Cũng không có gì phải vội cả Đấy tích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 tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Trích một phần thu nhập của anh em để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều Trận này phải chơi phải nghĩ ra một cái gì đấy nó hay ho, nó khác đi một chút Tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng mà uh, sẽ đánh 12 con Chơi này sẽ ra là 6 mét 6 human ở level 9 là lên được 12 con đấy Hy vọng là ra là cái con gấu mét 2 sao sớm anh em ạ <clears throat> Mạnh lắm rồi đấy, mạnh lắm rồi đấy Kẹp 3 mét vào là thực sự là quả thật là rất là mạnh luôn Đây này, có khi thắng luôn thằng này luôn đi anh em ạ còn chưa kịp gặp cái thằng Eco thì đã thắng rồi Ui rồi Thôi thôi thôi Thế thì đánh chuỗi thắng luôn vậy Ui rồi anh em ơi Tôi có một cái tín hiệu đến từ nhà phát hành Tôi bảo là tôi đánh chuỗi thắng luôn một phát nó Cho luôn con gấu biết hay sao anh em ạ à. Ui rồi Thế này nó đặt vào tay tôi như thế này thì tôi <laughs> Chơi bài ra như thế này thì làm sao mà thoát được cái top 1 anh em Nhìn bài to như này rồi tôi chịu rồi anh em ạ à. Nói chung là cái, cái bài mà nó to tầm như này thì thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi 12 con luôn, không phải quay đầu nữa. Chắc chắn nó là 12 con rồi anh em ơi. Bài rất to luôn đấy. Quả thật là rất là to ở đây. Chúng ta sẽ có một cái bài 9 m 5 rồng. Ừ. 9 m 5 rồng 6 gót. À quên 9 m 5 rồng 4 gót. Ờ uh, xem nào. 9 m 5 rồng muốn gót thì vẫn thừa một slot Tôi sẽ dành cái slot đấy để chúng ta sẽ làm cái content ngày hôm nay Ok Rồi, chốt đồ luôn đây rồi Chúng ta sẽ có một cái ờ, huyết trượng đã này Món đồ đầu tiên là phải chốt này Đây Rồi Chén thánh với huyết trượng luôn Đánh chuỗi thắng luôn anh em ạ Không cần ma lang Tí nữa chơi 5 rồng cần gì ma la đâu Mana cần một viên chả cần Tí nữa chơi 5 rồng anh em ạ 5 rồng vào phọt trưởng luôn Cần gì mana Đấy Tí nữa là, là 9 mét Thì thế nào sẽ dư con giờ soạc Ở trong cái đội hình này thôi Giờ soạc ở trong đội hình này thì Nói chung là mana thì thoải mái anh em ạ Bơm liên tục mà Và Đủ đồ thì nó lướt rồi nó đầy mana thôi Hay quá Thế là bây giờ là tôi chắc chắn là tôi đánh chuỗi thắng được rất lâu rồi đấy Ui mà Tôi phải nói với anh em là chắc là lâu lắm rồi tôi mới có trận đấu mà nó, nó như này đấy anh em ạ Anh em cứ xem clip thì biết Đen vãi cứt luôn Từ cái trận đấu tôi nhớ là từ cái trận đấu mà tôi chơi cái con người nước Tôi nhớ là từ cái trận đấu mà tôi chơi con người nước tôi đã đầu meta ấy Sau cái cái trận đấu Greater mà mở đầu cái meta mới sau update ấy Đấy là tôi chơi con người nước Sau cái trận đấu con người nước đấy À không, bắt đầu từ cái trận đấu con người nước Đến cái trận đấu ngày hôm qua nó mới bắt đầu đỏ được đánh chuỗi thắng đấy Hôm nay nó lại tiếp tục cái chuỗi của hôm qua <laughs> Được đấy Anh em ạ à, Phải tận dụng cái lợi thế may mắn này để chúng ta làm một cái line up ở rồi nó hay ho <clears throat> Sẽ không phải đơn giản nó nó là năm rồng 9 mét đâu Tôi sẽ phải nghĩ ra một cái gì đấy nó hay ho mới được Để xem nào <clears throat> Tôi bây giờ trong đầu tôi nó đang lẩy ra một cái đội hình này hay lắm Nhưng mà tôi sẽ không tiết lộ đâu Ờ Tôi đang lẩy ra một cái ý tưởng mà trong cái trận đấu mà chúng ta xanh như này chúng ta có thể sẽ phải thử nghiệm phát xem như nào đấy một cái ý tưởng ok <clears throat> rồi ô đừng đừng đừng đừng đừng bảo thua nhá ê đánh chỗ thắng luôn được không đánh chỗ thắng luôn được không được rồi được rồi được rồi được rồi <laughs> tôi lại cứ tưởng thua đấm nó thằng này đấm được đấm được đấm được không không, không. lướt lướt lướt lướt Ui giời ơi Cay thế nhở Đùa thằng kia nó lại có chuỗi rồi kìa Ui rồi tôi gặp nó rồi Khổ Gặp nó rồi tí nữa không gặp nữa Chán thế nhở Tôi cứ tưởng đánh được chuỗi thắng ấy chứ 6 mét luôn này Bây giờ thực ra 6 mét thì nó cũng chưa cần thiết phải 6 mét lắm Đánh 6 mét thì có vẻ cẩn thận quá Câu thêm một tí gấu không nhở Câu thêm tí gấu không? Câu thêm tí gấu làm tí Saman không? Saman mết không? Mà tôi thì tôi vẫn hướng là chơi 12 con hơn Ủa Cái gì đây? hai con tút ca 2 sao á? Sắp lên tút ca 3 sao rồi này Ra cáo này, uh, à, xanh phết nhở Nhưng mà không sợ anh em ạ à. Chúng ta đang chơi bộ 9 mét thì ngại quá gì cái bọn bit đâu Bọn bit này quỳ thôi Kể cả là đang beta Nhưng mà gặp bọn 9 mét này thì cũng đi thôi anh em Đóng đá cho thì tí nữa thì cũng, cũng chả làm được cái gì Ui human ra nhiều quá này anh em này 6 human trước không 6 human nó thiếu đúng không Thiếu một con Thiếu một con human Chúng ta còn cái con uh, Flame Wizard nữa anh em ạ à. Đen nhỉ, cái con đấy con hai tiền mà nó, nó chưa ra con nào thì phải Từ đầu game đến giờ chưa ra một cái con flame quy giạt nào Ủa, <clears throat> bài, bài to thế Nhưng mà tôi gấu mết hai sao thì tôi to hơn Tôi chỉ kêu thế thôi Ôi á, à, không phải, đéo to hơn đâu Tôi chết tôi rồi Ui rồi ôi Đây là không đánh được chữ thắng à <laughs> Ảo nhờ, ảo ma Canada <laughs> Chắc là có khi là tôi sẽ phải cho 6 mét vào thì tôi mới đánh được chuỗi thắng Tôi là bây giờ tôi vẫn tham tham à, Có lẽ là tôi sẽ phải roll thôi Roll mấy cái đấy Kiếm 6 human luôn Round này luôn đi Kiếm 6 human luôn anh em ạ Flame Đây rồi Ui rồi anh em ơi Thôi rồi giải tán ờ, con con gì đi đây Giải tán con gì đi đây Giải tán con gấu à Đủ rồi Ok 6 human 3 mét Tôi nghĩ là được Tôi nghĩ là được Ăn được quái <clears throat> Cái vấn đề là là không phải là ăn được quái hay là không Mà cái vấn đề là có sách không thôi Còn chắc chắn là con gấu mết Ui lướt ngu thế nhở Tôi đang bảo chắc chắn con gấu mết là nó cơ cánh được Nhưng mà lướt toàn lướt chúng hai con Một con ảo thật Cứu mết cái trận đấu này làm tôi thất vọng quá anh em ạ hai sao từ đầu game giờ mà không thể hiện được cái gì cả Rất kém Đây rồi, có cái bờ linh rồi Có lên lấy cái bờ linh không nhỉ? Tôi tôi lại thích lấy cái giáp da bò này cơ anh em ạ <laughs> tôi thấy thấy cái giáp da bò này tôi không không không không muốn lấy ma lăng bởi vì là thực ra là cần gì ma lăng đâu <clears throat> tí nữa năm rồng cũng chả cần ma lăng với cả trong đầu tôi nó lẩy ra một cái đội hình này nó hay ho rồi làm content rồi anh em ạ đấy tôi vừa mới nghĩ ra là cái đồ này tôi dùng để làm gì rồi là tôi sẽ lấy đồ để cho một cái kết nha anh em nhé ở trong trận đấu này đồ này sẽ dồn cho cái con nào đấy đấy là tôi cứ cầm sẵn ở đây Chứ còn tôi không chơi um, Tí nữa tôi không dồn cho con Gomez Đấy nên là đấy, anh em cứ hiểu là Cái này là tôi lấy trước để cho tương lai anh em nhá Lấy trước cho tương lai <laughs> à, Tôi chưa tiết lộ Đấy mới nghĩ ra nhưng mà đang thử Không biết có thành công hay không à, Chưa tiết lộ tí nữa mới tiết lộ Để anh em dần dần anh em cảm nhận anh em phát hiện ra thôi Nha anh em nhá Rồi Tất nhiên là nó sẽ là một cái con gì đấy mà nó ghép vào trong cái đội hình 9m năm rồng bốn gót mà nó lại cực mạnh ồ thế cơ đấy anh em phải đoán đi nhá anh em đoán dần đi là vừa đấy <laughs> tôi nghĩ là đến cái giai đoạn này anh em đoán đi là vừa đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ um, tích sách uh, chúng ta lên 12 thôi à không không không không Tớ, tôi tôi tôi tôi nhầm không tích sách nhá không tích sách đấy sách này là tôi cắn hết <laughs> tôi không có tích sách đấy Tôi sẽ lên sớm lên level 9 để tôi còn kẹp 6 mét vào. Để chắc chắn là có thể là ăn được mỗi round, chiến thắng được mỗi round. Sớm nhất có thể. Cái tầm này nó là như thế. <clears throat> Chứ còn ờ, chưa 6 mét thì vẫn chưa mạnh đâu. Chưa 6 mét thì chưa mạnh đâu anh em ạ. gấu mét vẫn còn phải rất là nhiều thời gian để để để lướt để có thể tiêu diệt được đối thủ. Nhưng mà 6 mét thì có khi là cái lướt đầu tiên đã giết được một vài con rồi đấy ok Rồi. Có lên 9 luôn đâu này không nhỉ Lên 9 luôn như gì nữa 6 mét phải cho tôi Round 18 Up 9 luôn ở round 18 anh em ạ à. Để round 19, round 18, round 19 Chúng ta có thêm là 8 quyển sách nữa Đấy Không ngại nhiều khi chúng ta để 3 mét rồi chúng ta thua ấy, không có sách đâu. Mà có nhiều khi là là là không thua nhưng mà lại chết hết bọn human. Đấy. Chết hết bọn human cũng không có sách. Thế là tôi cứ áp lên cho nó dồn đam cho nó mạnh. gấu Gomez rồi dồn đam mạnh thì, thì, thì anh em biết là là, là, là, là tiêu diệt kẻ thù nhanh. Ui ôi nhìn kìa nó lướt rồi phát dính hai con, chả giết được con nào. <clears throat> nhưng mà may là chúng ta có 6 mét rồi. Nên là vẫn có thể chiến thắng được. Đánh với một thằng ở level 7 Chúng ta level 9 rồi các bạn Hết tiền lên level 9 Đó, tôi vẫn cứ cắn sách thôi anh em nhé Tiền thì, thì, thì ờ, sẽ để roll Còn level tăng thì sẽ dùng sách Slow ball luôn Tôi thì tôi chẳng biết anh em thế nào Nhưng mà tôi mà có cái con gấu mết này ra hai sao đầu game ấy Thì chắc chắn là tôi sẽ chọn cái con đường 12 con Đấy, chơi 12 con là chắc chắn rồi Chứ tôi không có đam mê theo cái kiểu là ra gấu bết hai sao nhưng mà tôi lại vẫn chơi sát thủ đâu. Bởi vì rất nhiều anh em là là đam mê cái bộ là sát thủ. Câu gấu ra là thế nào cũng phải câu cái con gấu assassin ra để chơi uh, sát thủ. Đấy, co làm con gấu assassin hay là chơi chơi bit, co làm con gấu assassin thì cũng công nhận với anh em là cái bộ đấy thì nó mạnh thật. Đấy. Trừ cái con gấu đù ra thì ra ba con gấu còn lại ba con ba tiền con nào cũng chơi được hết anh em ạ cứ lên được hai sao thì nó coi như làm chùm luôn tất cả nó quỳ hết slowbo luôn đấy chỉ là có chọn đúng đội hình không thôi ví dụ như ra gấu gomez này nó đi 12 con thì chắc chắn là vô địch rồi không nói nhiều đấy nếu mà ra con uh, gấu assassin thì chỉ có assassin với bit mà chơi thôi đấy còn nếu mà ra con gấu saman thì sao nhiều anh em nghĩ là chơi cái bộ Saman Nhưng mà không phải Ra con gấu Saman ấy không ai chơi Saman cả Saman yếu Ra con gấu Saman mà lên hai sao ấy Anh em chơi luôn cho tôi cái bộ Exit 6 Exit kẹp với cái con gấu ờ, gấu Saman ấy Con gấu đá ấy Ôi rồi mạnh lắm anh em ơi cái con đấy mà nó vào trong cái bộ 6 Exit thì nó không khác gì là cái một cái con bom hai hai sao ấy nhá Không khác gì con bom hai đâu cái đặt cái con bom ở trong bộ Exorcist nó đổ thì nó rất mạnh con gấu ờ, con gấu đá nó cũng thế nó lăn đá nó lăn liên tục luôn cứ lăn một phát là chết là có con chết sau đó nó lăn liên tục đấy mà cái hiệu ứng của con gấu đá nó còn stun nữa cơ nó có hiệu ứng stun nữa nó rất khó chịu mà nó là hai cái đường nhá cái con gấu đá mà nó lên ba sao thì ui rồi ôi lúc đấy thì chấp cả con gấu assassin ở trong bộ assassin luôn nó lăn cho một phát thì cái bọn assassin chết hết đấy chỉ có đứng im mình chết thôi rồi Ok Thôi nói chung là tôi cũng không phải giữ, bí mật nữa Nên cái tầm này cho anh em cũng đoán được ra Nên tôi tôi cũng nói luôn <laughs> Tôi cũng nói luôn là tôi chơi cái gì luôn Để cho anh em đỡ phải đoán giả đoán non à, Anh em nhìn thấy ở dưới cái hàng chờ tôi mua hai con cây không <laughs> Tí nữa nha anh em nhá Là chúng ta dồn toàn bộ đồ cho hai con cây này sau Sorry anh em không phải hai con cây Mà là dồn toàn bộ đồ cho con cây ba sao ở trong cái bộ 9m 4 gót. Đấy, con cây này nó sẽ ngoài cái việc là có 9m ra nó còn có 4 gót nữa là chúng ta sẽ xem cái con cây này nó khỏe như thế nào. Anh em nhá, thử phát xem chả mấy khi mà bài nó xanh được như này đâu anh em ạ. Bài này nói thật với anh em là quá xanh rồi. Làm gì có thằng nào có cái cửa ăn được tôi bây giờ đâu. 6 mét rồi bây giờ đồ nó là full option rồi Vừa có um, <laughs> Ui ra rớt rồi anh em ơi Ra rớt rồi anh em ơi Ra rớt rồi thì bây giờ vứt con nào đi đây Bây giờ lên 10 luôn Lên 10 kẹp con rớt vào Hay là bán bớt cái con này đi Tôi tôi chưa muốn lên 10 ở round này Round sau ấy mà chúng ta lên 10 là chúng ta sẽ thừa 5 đô để mua con God of Thunder luôn Và chúng ta áp dụng lên 11 luôn anh em ạ à. Đấy, chẵn tiền luôn Vừa đẹp Anh em nhá Nó không lên 10 ở round này Round này đằng nào cũng thắng thôi Lóc lại Lóc lại là một cái giải pháp nó rất hợp lý luôn round này luôn Đây, tôi sẽ giải thích cho anh em Đây đó là tính toán hợp lý cho cái việc dùng tiền thôi anh em ạ Tôi áp thẳng lên 10 luôn Ở round này Là tôi sẽ có là lẻ 5 tiền Anh em thấy không sau đó tôi có thể up lên 11 Và cái 5 tiền lẻ này này Thì tôi sẽ mua con rớt tôi vứt vào <laughs> Đấy thế thôi Nó chỉ đơn giản ở cái chỗ đấy thôi à, Chúng ta có một chút tinh tế ở round trước để Chúng ta vừa cho tiền luôn Và lên 12 sớm Đấy Có con Grand Herat đúng không Tí nữa mua bây giờ chưa cần Tí nữa rồi tìm Grand Herat sau Chúng ta còn rất nhiều thời gian anh em ạ Bây giờ mới round 23 thôi Round 23 mà tôi đang ở level 10 đấy anh em Đấy, rất sớm, rất sớm À, không phải level 10, chúng ta đang ở level 11 Đấy, round 23, 11 con Cái tầm này thì lại, lại là vô tư rồi anh em Vô tư rồi Vô tư lắm luôn đấy Rớt giật cũng đau lắm Anh em thấy không, con rớt giật một phát 4.000 đam Gần bằng con gấu mết luôn Con gấu mết dồn đồ 2 sao Đấy rồi, ui, ui ra rồng luôn này Đúng là up 10 sớm cũng khác Ok, 5 rồng nha anh em nhá, tạm thời bỏ rớt ra Ok Tôi sẽ bỏ con rớt ra tôi chơi 5 dọc Đấy Cho ra sang bên này này Con nào cần tung trưởng thì để ở phía bên uh, tay trái anh em nhé Con nào tung trưởng thì để tay trái Rồi Cái con cần tung trưởng sớm mới để trái đâu 6 con Ok Rồi con bom này tôi sẽ không mua Con bom tôi sẽ không mua bởi vì là Là, là con bom um, Chúng ta chưa dùng Tí nữa nếu cần thì chúng ta sẽ mua sau Bây giờ hết slot rồi anh em ạ Tôi cứ form trước cái đội hình 9m kết hợp với cả 9m kết hợp với cả cả cả cả um, con cây với cả bốn gót đã. Đấy còn bom mấy tí nữa ví dụ thằng nào mà chúng ta không ăn được nó kẹp Skelet Lancer các thứ vào thì chúng ta chuyển sang gót bom đối thượng anh em nhá. Chúng ta vẫn sẽ phải để con bom ở đây Nhưng mà tí nữa Tí nữa chúng ta sẽ tìm được con bom Nếu trong cái trường hợp mà chúng ta không ăn được Những cái thằng mà nó ra Lancer 2 sao Đấy thì chúng ta sẽ có con bom vào Thay thế Nhưng mà từ từ đã Anh em ạ Bây giờ là đang hết tiền Và hết slot ở phía dưới rồi <clears throat> Rao này tôi còn phải lóc lại này Tôi tôi đợi cho tiền nó lên một chút ấy Rồi tôi roll full 2 sao luôn cái tầm này thì cái con gấu mết nó vẫn đang gạch lắm Đấy, cái con gấu mết 2 sao tôi nói rồi Ra cái con gấu mết 2 sao này thì xác định luôn anh em ạ Là chả phải làm gì cả Những cái con xung quanh ấy nó chỉ có vai trò là kích hệ thôi Đấy, anh em thấy là chủ yếu là vai trò kích hệ Còn cái con gấu mết nó làm hết Rồi Đấy, anh em thấy nó lên 12 rất sớm luôn Round 25 lên 12 luôn Ok 9m vào Thiếu con gì? Đây rồi. Đủ 9 mét. qua mạnh. Anh em ạ, 9 mét 5 rồng. 9 mét 5 rồng. Đó, chốt đồ nè. Ro không cần, chén thánh hoặc là huyết trượng lấy cái gì? Tôi nghĩ là lấy cái huyết trượng. Lấy huyết trượng trước. Tí nữa mà con cây lên được 3 sao lấy chén thánh sau anh em ạ. Tầm này là vẫn phải cho cái con con con con gấu nó gánh con gấu nó gánh tầm này gấu gánh thôi. ok Vậy là chúng ta thiếu 4 gót nữa đúng không? Bây giờ năm rồng 9 mét rồi, mạnh lắm rồi anh em ạ à. Vào cái tung trưởng luôn là coi như là giải tán toàn bộ đội hình Chỉ còn cái thằng nào mà nó có cái, cái, cái bi thì nó còn sống thôi Quá khỏe rồi Đây rồi Đấy, cây lên được hai sao nhá Thực ra bây giờ là nó sẽ giống như là chơi 9m nhưng mà ở một cái phiên bản tối thượng hơn Phiên bản mà 9m vào là tung trưởng luôn Đấy, rất tối thượng Nó giống như là bộ 9m fake ấy Đấy, chúng ta cũng kẹp con cây vào làm tăng cơ Nhưng mà tí nữa thì nó sẽ là một cái, nó lên một cái, nó gọi là đỉnh cao của của đội hình luôn Nó gọi là tối thượng, đấy chính là việc là 9m nhưng mà kẹp thêm 4 gót nữa 4 gót và 5 rồng Sau đó dồn đồ cho con cây để xem cái con cây này nó thực sự nó, nó khống chế nó khỏe như nào tôi nghĩ là đối thủ chắc không nhấc được tay lên mất nghe nói là cửa lai mạnh ui giời cửa lai level 9 anh em nhìn này đẩy phát 25 máu luôn quá wow, khỏe mét thì được 9 mét fake thì nó sợ cửa lai nhưng mà 9 mét theo kiểu hàng riu này nó không sợ đâu anh em ạ 9 mét hàng riu này nó nhiều cái nó có thể ăn được ok Thằng có chuối nó đang là chơi bit anh em ạ Đang có chuối chơi bit Bit gặp tôi thì chắc là một round là đẩy 34 máu kia thì chắc là nó chỉ còn thoi thóp chỉ còn chục máu thôi là cũng bay bầu rồi anh em Bây giờ mới round 28 thôi còn rất sớm Đấy nhưng mà tôi đã lên được 12 rồi Một cái đội hình mà phải nói là cực kỳ slow on luôn <laughs> Chơi nói chung là không có cần gì phải làm gì nhiều đâu anh em ra được gấu mết thì thôi tôi cũng chả có, có khoe khoang gì về cái việc là kỹ năng ở đây cả anh em cũng chả có cái kỹ năng gì cả kỹ năng ờ, duy nhất của tôi ở trong trận đấu này nó chính là gọi ra con gấu hai sao <laughs> gọi ra con gấu mết hai sao sớm kỹ năng gọi gấu <clears throat> xong rồi lấy cái cửa đâu witcher exit thì cũng thế thôi anh em ơi nghe nói witcher exit đang ờ, mạnh đúng không Ui giời Gặp tôi đi luôn Rồi Đây rồi cứ Grim chắc rồi Bây giờ kiếm mấy thôi Kiếm con uh, cây ba sao và bộ bốn gót thôi Đây rồi Úi rồi anh em ơi đủ rồi Đủ bộ này À có được bốn gót không Không được Không được không được Nếu mà chơi năm rồng là chỉ hai gót thôi à hai gót với cả cây à năm rồng là, là chỉ hai gót thôi Đấy, hai gót cây Rồi. À. Nếu mà bỏ con rồng ra thì mới được bốn gót. Nhưng mà thôi, chơi 5 5 rồng anh em ạ. Chơi 5 rồng tung trưởng luôn. Vào phát tung trưởng luôn. Đây rồi, gặp cái thằng đang có chuỗi này. Không ăn thua đâu anh em ơi. Không ăn thua. Ố. Trông có vẻ cũng ăn thua đấy nhở Trông cũng có vẻ ăn thua đấy Ui Trông có vẻ ăn thua Ôi đúng, đúng, đúng thật đúng thật đúng có, có phải không có phải không Lướt phát lửa nào Lướt phát lửa xem nào Ui bị trói kìa Ui rồi Lướt phát lửa đi Ui rồi ơi không ăn thua bạn ơi Xin chuỗi nhá Ui <laughs> nó đấm vào phát tí chết anh em ạ Càng đấy Càng đấy càng đấy càng đấy Rồi Thoải mái quá anh em ơi Nói chung là bây giờ cứ tà tà rôn già ba với cả mấy cái con này nó lên ba sao hết đi để xem là cáo kết hợp với cả bit thì nó có cái cửa gì nó ăn được thậm chí là ra vừa rồi là cái con thunder spirit của tôi là vẫn chưa hai sao đâu chứ còn con thunder spirit nó lên được hai sao nó xòe quạt thì chắc là cũng bay hết cái hàng bit thôi chắc cũng chả sống được con nào đâu vừa xòe quạt một phát thì là coi như là rớt bồi thêm trưởng nữa vào già thêm phát sau con gấu lướt hai phát thì thôi đội hình nó chắc là nó cũng full lọt full luôn full team luôn anh em ạ chỉ trừ khi nó ra secret lancer thì may ra nó mới có cái cửa nó ăn được chứ còn cái tầng này cáo tuổi gì mà nó ăn được cái bộ này anh em đó. đồ này rồi lấy giáp thôi anh em tí nữa cho cây rồi luôn rồi già này Ủa Thôi thôi không tham anh em nhá Không tham không tham không tham không tham Kiếm một cây thôi kiếm một cây thôi Đây rồi <clears throat> từ từ đã từ từ đã Không không không không Hết slot rồi Từ từ đã anh em ạ Chuyện này tôi nói là làm content là con cây lên 3 sao nên là Những cái con khác nó chỉ là phụ thôi Phải cho ưu tiên cho con cây trước Cây lên 3 sao trước Ui rồi anh em thấy không? Ui thằng này cũng không hai này. Cũng không hai cơ à. Cũng ghê đấy, cũng ghê đấy, cũng ghê đấy. Nhưng mà nhấc cái tay lên, nhấc cái tay lên. <laughs> Đẩy ui rồi may nhá, may nhá. <coughs> Rồi. Cây cây lên được hai đi thế nào? Ui đây rồi anh em ơi Thôi dồn đồ cho cây thôi anh em Xong rồi đấy Xong rồi đấy Xong rồi đấy Xong rồi đấy anh em ơi Đây Đấy Hy vọng là bọn nó vẫn sống được một vài round nữa Rồi Hy vọng là bọn nó vẫn còn sống một vài round nữa để tôi có, có, có dịp thể hiện cái sức mạnh của con cây ở trong cái bộ gót 9m này anh em ạ, gót 9m, gót 9m nha anh em nhá. Ui mạnh quá anh em ơi. Rồi. Thế là ô. Ô cái gì đấy? ui, ôi nó cắt chuôi tôi luôn này. Về <laughs> không mạnh lắm anh em ạ. Trông có vẻ hơi xoàng nhỉ. Trông cây có vẻ hơi xoàng thì phải. Trông có vẻ hơi xoàng Rồi Một chút thay đổi thôi Một chút thay đổi để xem là, là có ăn được không Nói chung là Tôi nghĩ là, là, là vừa rồi nó chỉ là tai nạn thôi anh em ạ Tai nạn thôi Ngộ không nó gõ nó hơi hơi khỏe À nó kẹp Burin Thảo nào nó kẹp Burin nó kẹp Doom Nó counter Nó kẹp Marine kẹp Doom Này thì Marine này hai Marine không ăn thua anh em ơi Đúng không Ôi cũng kinh phết đấy Cũng kinh phết đấy Rồi nhấc cái tay lên Nhấc cái tay lên Nhấc cái tay lên anh em thấy chưa Ui cử giật đeo nhấc cái tay lên <laughs> Không nhấc được tay lên luôn anh em ạ à. Ui giời ngộ không ơi là ngộ không Không nhấc được tay lên luôn Giời Cũng chả thể hiện được cái gì nhiều <laughs> Có khi là sau này phải làm lại một cái ờ, trận đấu như này một lần nữa Nhưng mà nói chung là cũng khó khó đấy Trận nào phải ra là gấu mết lên được hai sao sớm cơ anh em ạ Đấy, tranh thủ trận này tí thôi Xanh như cái trận đấu này thì mới làm được như thế <laughs> chứ còn <laughs> Bình thường thì chơi fake là được rồi Chứ ai chơi real này Còn còn chơi quả bốn gót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 hôm qua thì anh em chưa xem cái siêu phẩm của tôi Thì anh em hãy chọn clip bên trái Để xem cái siêu phẩm của tôi ngày hôm qua Và tôi xin nhắc trước là anh em hãy đi vệ sinh Trước khi uh, xem nhá clip rất dài và cần cái độ kiên nhẫn rất cao nhá anh em nhá và nếu mà anh em đam mê cái bộ tối thượng thì anh em có thể chọn clip bên phải Đây là một cái trận đấu rất kịch tính, đối thủ lật qua lật lại Rất hay Và cuối cùng nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm Anh em có thể đăng ký hội viên để hộ